ví dụ này này à, trong uh, ờ, mặt phẳng tọa độ OI người ta cho vector V có tọa độ là 2 1 và điểm A à, điểm M là 3 2 à, bài toán yêu cầu tìm tọa độ của điểm A sao cho có hai ý này đây này có hai ý này em này nhá điểm A phẩy à điểm A ảnh của M có phép trịnh tiến theo vector V và ý B là điểm M là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vector V. Thì chúng ta xử lý hai bài toán này như sau. Các bạn chú ý cái này rất nhiều người nhầm lẫn nhé. Các bạn hãy hết sức chú ý vào. À, đầu tiên chúng ta xử lý cộng A trước. Ta gọi điểm A. Hai bài ta gọi A là x A, A đi nhé. Cả hai bài. Hai phần ta gọi điểm A. Có tọa độ là x A, y, A. Như vậy em thấy này. Điểm A ở ngoài đúng không? Đây là trong. Em hiểu chưa? điểm này lúc nào ở trong là điểm gốc điểm đây là điểm ảnh bạn hình dung chưa nhỉ đấy a là ảnh của m khi đó ta có ma sẽ bằng vector về nhá từ gốc gốc là m đúng không a là ngọn từ gốc đến ngọn sẽ bằng vector v khi đó ta có một điều rất đơn giản thôi có một phương trình hệ phương trình đúng không nào Vector MA thì lấy tọa độ điểm A trừ đi tọa độ điểm M. Như vậy XA trừ đi x của M là 3. Thì ta sẽ được bằng kết quả 2. Đúng không nào? Y của A trừ đi y của M là 2. Đúng không? Bằng bằng 1. Như vậy thì x của A sẽ bằng 5 và y của A sẽ bằng 3 x của a bằng 5, y của a bằng 3 thì như vậy ta sẽ tìm được điểm A có tọa độ. Vậy phần A điểm A có tọa độ là 5 3. Được chưa nào? Đó. Đây là chúng ta kết thúc uh, A. À, tiếp tục ý B ngược lại nhá. Bạn thấy này, phần B này. Điểm M bây giờ lại ảnh của điểm A. Như vậy đây là gốc, A là gốc, M là ngọn. Như vậy ta phải có vectơ AM vector AM sẽ bằng vector V. Thì đúng chưa? AM bằng vector V. Khi đó ta có một hệ phương trình à, lấy điểm M trừ đi điểm A. M là 3 này, trừ đi A là XA này. Đấy, bằng vector V là có hoành độ bằng 2. Tiếp tục này, điểm Y của M là 3. À, IM là 2 trừ đi Y của A. Đó, sẽ bằng bằng 1. Các bạn hình dung chưa nhỉ? AM thì lấy M trừ A hoành M trừ hoành A tung M